và sau đây để không mất thời gian của các bác nữa thì em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi điện thoại phân âm tài xỉu này. Đây, nắp chén dĩa hột này hoàn toàn là nắp chén dĩa hột trợ. Vậy bên đây là em sẽ không cần phải thử tang tích của cái nắp chén dĩa hột này nữa nhé các bác nhá. Còn đây, đây là cái điện thoại phân âm. Em đã làm bên em đã làm vào cái điện thoại cùi bắp. Nó như một cái điện thoại bình thường thôi, các bác có thể lắp sim, nghe gọi bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Nha các bác nhá.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 thấy được cái độ chính xác của nó cùng với em đây, trước tiên là em đắp bộ hột này máy rung một dài một dài đây thì là có 5 6 là chắc chắn là sẽ có tài nhớ các bác nhá này có 5 6 luôn có tài chính xác chưa ạ máy lại rung một dài tiếp một dài tiếp là có 5 6 em lại đánh tài đây, 56 lại tài tiếp. Chính xác chưa ạ? Máy dung hai ngắn, hai ngắn ở đây chắc chắn là sẽ có mặt 1 mặt 4. 1 4 ở đây thì em sẽ đánh gì các bác? 4 tất nhiên em sẽ đánh xỉu rồi. Đúng không ạ? Có một luôn, xỉu. Chính xác chưa ạ? Máy báo một dài, một dài ở đây là chắc chắn là sẽ có tài này. Em lại đánh tài rồi có 6 bão 6 luôn tài luôn chính xác chưa ạ mày báo hai ngắn tiếp hai ngắn tiếp em lại đánh xỉu đây xỉu chính xác chưa ạ vừa rồi em đã test thử cho các bác một vài tiếng và các bác thấy cái độ chính xác của nó là như nào các bác tài xỉu thì tất nhiên là mình sẽ nhiều khi mình sẽ gặp chén phản rồi cái điều đấy chắc chắn là mình sẽ không thể tránh được và với cái máy phân âm tài xỉu mà với cái máy phân với cái máy điện thoại phân âm tài xỉu này thì em à, nó là đồ điện tử vậy nên mình cũng không thể khẳng định rằng cái độ chính xác của nó là 100% được nhưng chắc chắn với các bác rằng là nó sẽ đạt được cho các bác 80 đến 85% đấy là điều chắc chắn còn cũng có thể là có những chén 10 chén nó sẽ báo đúng cho các bác cả 10 như thế là 100% rồi đúng không ạ ngoài tài xỉu ra thì bên em còn cung cấp tất cả những cái đồ chơi cờ bạc bịp các bác có nhu cầu cứ liên hệ với em và các bác mà muốn trực tiếp test thử cái điện thoại phân âm tài xỉu này các cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây video của em đến đây là hết và hẹn gặp lại các bác ở những video sau